cấu hình à, database cho cái phần mềm quản lý dữ liệu cân của Kala 2023. Đầu tiên là mình sẽ cấp cái database vào một cái thư mục tên nào đó, ví dụ mình đang cấp là ở D folder database SQL 2012. À, mình sẽ nén ra. Rồi, mình mở nhấn phải mình mở tất cả các quyền để SQL server nó có thể chỉnh sửa được cái database này ok mở hết tất cả các quyền edit rồi sau đó mình mở một cái file chạy tự động cái này là trên máy mình đã cài SQL 2012 rồi nhé đây đây chỉ bây giờ chỉ là add cái database vào thôi bước này thì nó hơi chậm một xíu nhưng mà đợi còn một hai phút thôi không có không có lâu rồi vậy là cấu hình xong bây giờ mình thử uh, mở phần mềm lên để mình kết nối thử rồi mình mở phần mềm lên lần đầu tiên mà nếu mà mở phần mềm á, thì nó sẽ lên dò tìm dữ liệu của cái database trong cái máy tính đang cài đặt á. Rồi, chọn cái đường dẫn của server name SQL, nhấn kiểm tra, nó thành công, chọn cái file database tên là Kali Scale, nhấn vào lưu cấu hình rồi nhấn connect. Ok. Như vậy là kết nối thành công cái dưới cái dữ liệu database SQL 2012 với phần mềm Kala 2023. đó lần thứ hai thì nó không còn quét nữa nó đã lưu cấu hình rồi